À, chào à, tất cả anh em Chào mình anh em đến với à, channel của mình Và ngày hôm nay mình sẽ gửi tới cho tất cả anh em à, Meta hiện tại cũng à, đang rất hot nha anh em nhé mà Nhưng mà ít người à, chơi, ít người biết chơi anh em ạ Bài này rất dễ chơi Anh em à, rất dễ đọc tốt nhé Bài này mình à, sẽ đánh à, Kyler nhưng mà Kyler mình không đánh theo hệ là không không đánh trên thần đâu anh em nhé đầu tiên có cái tướng nào thì mình sẽ lấy cái tướng đấy cái tướng mà mạnh nhất xong à, để nó dần dần à, lên top anh em ạ lên à, để mình sẽ úp cấp lúc nào có cây lơ thì mình sẽ đánh cây rơ cái cái meta mà cái tướng một vàng ba sao thì cũng đang rất là hot đang rất là mạnh nhưng mà cái đội hình mấy cái đội hình đấy thì nó cũng là cũng rất là dễ top 8 anh em nhé nhưng mà anh em không chiếm được à, 3 sao sớm thì anh em dễ hoảng lắm với cái đội hình này thì anh em nói chung là để muốn à, top 8 thì anh em hơi khó bởi vì anh em không chơi theo hệ nào cả đầu game thì được con nào thì anh em cứ chơi con đấy thôi Ờ, cái bảng xếp hạng thì nói chung là cái tướng một vàng ba sao thì cái bài bài đây ne thì cũng là bài rất ok anh em chắc là cái bài đấy là bài mạnh nhất nhưng mà nếu mà anh em không zone được nhiều người đánh thì tỷ lệ anh em ờ, top 8 thì nằm chắc trong tay rồi anh em hơi đen một tí là coi như xong nhưng mà cái bài này thì em khỏi lo những cái bài này anh em không bao giờ thể có thể à, dưới top 4 được anh em nhé ít nhất anh em cũng có thể lọt top 4 nhưng mà anh em build đồ phải build đồ cho cây lơ nhé đầu em anh em cứ ghép đồ hết đi lấy lời cho cây lơ xong anh em muốn ghép cho con nào được con nào có đa một tí mình sẽ ra những rất nhiều meta mà mình sẽ gửi tới cho anh em xem anh em uh, nhớ follow kênh nhé để uh, xem uh, những video mới nhất ra của mình những meta những đội hình độc dị nhất anh em nhé cái đội hình này mình chơi có thể gọi là dễ chơi nhất trong cái hệ à, cái phiên bản này nói chung là có tướng nào cho tướng đấy không cần theo hệ anh em ạ nhưng mà chủ yếu là anh em phải được cái đội hình canh anh em phải à, ngon ngon một tí thì cuối game thì mình sẽ đánh cây lơ không phải mình đánh bài thiên thần đâu nhé anh em xem nếu mà anh em thấy nó hay thì anh em à, hãy để cho mình một like để à, mình có động lực làm những à, video tiếp theo để cho anh em trải nghiệm anh em nhé mình chơi cứ con tướng nào ra nhiều đầu game thì mình cứ cho con đấy vào thôi tí mình sẽ bán hết mấy con nào mà lẻ tẻ để mình à, tích tiền xong là hút cấp lên khoảng gần à, level 8 mình sẽ zone để kiếm cây lên chỉ cả anh em đánh bất kỳ cái đội hình nào nhưng mà anh em phải nhớ là cái phải có một à, có một à, à, có nghĩa là có một tướng đồ chuẩn anh em nhé xong tất cả anh em tanh hết cũng được anh em không cần phải nhiều đam nhiều đâu ở meta này thì không cần nhiều đam, nhiều tướng nhiều đam anh em ạ nhưng mà hàng tanh phải có tại vì cái meta này nó, nó chơi đam tay rất nhiều luôn nếu mà anh em à, chơi cái đội hình đam tay thì anh em cũng phải có cung xanh nhá anh em không có cung xanh là cung toang đấy anh em bắn nó mãi mà không chết ức chế lắm anh em ạ à. còn nếu mà có đội hình nào mà nó đánh kiểu hồi phục ấy thì anh em à, nhớ lấy à, giáp lửa nhá để giảm hồi phục nha anh em nếu không là đánh không chết đâu ví dụ như gặp a chóc này các kiểu thì anh em phải à, chơi con giáp lửa vào nhé giờ mình vẫn giữ nguyên 100 máu thì không lo rồi anh em ạ chắc chắn mình sẽ kiếm được cây lơ chỉ cần mình kiếm được cây lơ là mình sẽ được cấp 1 nhé kênh của mình sẽ đăng rất nhiều về cái đội hình meta đồ dị cũng như là thử thách của anh em đặt ra cho mình mình làm đều đều sẽ ra video hàng ngày nhé anh em anh em nhớ bấm đăng ký kênh để à, ủng hộ mình nhé mình cảm ơn anh em nhiều với cái mùa 5.5 này thì về cuối game thì nó sẽ ra có cực kỳ à, nhiều cái biến hệ luôn để anh em có thể à, tùy biến để chơi anh em có rất nhiều cách để chơi mình xin nói với anh em là cái bây giờ mình đang chơi ấy, mình sẽ không chơi theo bất kỳ hệ nào không bất kỳ theo meta nào nhé nói chung là càng danh cao thì cũng nhiều người ai cũng toàn biết chơi hết mình mình cũng à, danh kim cương thôi danh giờ mình cũng đang danh kim cương hai nhưng mà kim cương hai thì cũng toàn người biết chơi anh em ạ anh em uh, có thể xem mình thì mình lười mình lười search đội hình mình lười xem đồ người khác cứ đã đánh gặp ông nào nó gọi là áp chế mình thì mình chỉ nhằm vào ông đấy để à, đấy, chỉ lên đồ thôi nói chung là về cuối game thì anh em có thể à, biến tấu thêm à, nhiều cách để anh em đánh xem đội hình của người khác như nào xong mình sẽ build đồ của mình anh em có biết tại sao à, cái đội hình tướng một vàng ba sao nó lại hot không bởi vì ở trong cái phiên bản ờ, này nó được ờ, búp ờ, tướng một tiền nó được búp lên rất nhiều anh em ạ và những tướng 4 năm vàng ấy tướng 4 năm tiền ấy thì lép rất nhiều luôn cho nên nó mới nổi lên tướng một tiền để anh em chơi meta nó thay đổi hàng ngày liên tục mà anh em nào mà cập nhật được trước meta và cũng như là nắm ờ, trước tình hình thì anh em ờ, sẽ có lợi thế hơn anh em leo danh rất dễ còn với em anh em không cập nhật tin tức anh em không tìm hiểu thì anh em đi sau thì thấy meta nào ai cũng biết chơi rồi thì nói chung là mình hơi khó hơn một tí đánh bài Calista Calista cũng khỏe anh em chắc à, mình thua ông này rồi thật chắc nhá thôi rồi chắc là thôi rồi anh em ạ lát mình có đổi à vẫn thắng vậy hay quá anh em ạ tưởng mất chơi thua rồi mình sẽ không ngân đồ đâu anh em nhé mình sẽ úp cấp nhé cứ phần lái anh em lúc nào anh lúc đầu game anh em nếu mà cứ để lên để 50 tiền thì lúc tiền thừa anh em mới dồn thôi nếu mà anh em dồn hết tiền luôn là anh em sẽ thua đấy có một bài mà anh em à, có thể à, đánh top 1 mà hiện tại nó đang à, cũng rất khá là hot đó là bài Aphelios này Aphelios không phải là bài kẹp với ma sứ đâu nhé anh em và bài đi chung với bài 4 à, năm tiền giờ giờ đổi hệ rồi nha bạn ạ anh em nào mà thích mình làm thì meta nào hoặc là con nào thì anh em cứ để bình luận bên dưới nhé mình sẽ làm luôn cho anh em nhưng em à, thấy là bây giờ mình nói chung là mình bài mình à, như này thôi hai đối sĩ hai ma sứ hai kỵ sĩ nhưng mà nó cũng à, rất là mạnh nhá anh em chưa có không có đam nữa còn đồ tanh vẫn sẽ hết máu nào thì vì anh em không đánh theo bài là cụ thể thì anh em kiếm tướng lên hai sao rất là dễ anh em lên hai sao được thì anh em sẽ mạnh hơn những người mà chơi kiểu như là hệ nào cụ thể ấy, thì để kiếm để chọn ấy thì nó sẽ ấy hơn sẽ yếu hơn mình nhưng mà anh em chơi này về giữa game thì hơi đuối nhá nhưng mà anh em giữ đấu máu được từ đầu rồi thì anh em phải lo anh em ạ à để giữa game hơi đuối tí anh em có cây lơ là anh em à, có thể à, thắng được rồi anh em còn thắc mắc chơi cái đồ hình nào thì anh em à, cứ để bình luận bên dưới nhé nếu mà mình biết hoặc là anh em nào xem video của mình biết thì sẽ thấy của bình luận của anh em thì sẽ giải đáp cho anh em anh em muốn đeo danh ấy, thì cũng có rất nhiều bài để chơi anh em anh em cứ à, theo dõi kênh của mình xem à, video của mình đi mình sẽ hướng dẫn rất nhiều bài cho chơi rất nhiều bài cho anh em xem để có top 1 như cái à, hôm qua mình chơi cái bài mà cái bài chiến binh cũng rất ok anh em ạ để leo danh thì anh em có thể chơi bài chiến binh cái điểm mạnh của chiến binh là lối chơi nó cũng rất dễ và rất đơn giản đội hình nó dễ hoàn thiện nhưng mà anh em phải chơi 6 chiến binh nhé 6 chiến binh nó sẽ tăng à, những sát thương theo thời gian chiến binh thì 6 chiến binh thì nó sẽ kích hoạt được lượng à, lá chắn à, khá là lớn nhưng mà cái điểm yếu của chiến binh là phải lên cấp nhanh để tìm rắc dắt ừ, khăn ờ, kháng thuật tà ác là để ờ, miến nhiễm khát khống chế thì anh em bắt buộc phải có build đồ cho rắc thì anh em sẽ lưu uh, build uh, như kiểu là những cái đồ mà hồi phục ấy anh em có thể cho uh, rắc là đại bác liên thanh này với cả lá cờ dây ke này với khăn kháng thuật nữa về nét cũng ok anh em ạ mình chỉ ra tạm nó thôi tí mình có cây à, lơ là mình sẽ đổi à, cho cây lơ nói chung là hàng phòng thủ của mình ok nên mình mới lép được anh em chơi chủ yếu là hàng phòng thủ phòng thủ quan trọng lắm anh em ạ anh em thấy ờ, là mình ờ, cứ mới hệ là mình chỉ kích được lên ờ, một hai thôi nó vẫn rất ok anh em từ đầu game đến giờ chưa hết máu nào luôn nhỉ đã ven một sao thôi nhưng mà ném cũng kinh phết anh em ạ nhiều người thì nó cũng để để, để chơi mà đầu thì cũng đánh thây ma nhưng mà thây ma yếu lắm anh em muốn mạnh thì cứ đánh như mình rồi thôi nhưng mà về giữa game tí nếu mà nó lên đồ thì mình cũng uh, hay lép nha anh em nhá tại vì nếu mà mình lấy có cây lơ sớm thì không sợ nhưng mà mình không có cây lơ là hay hay bị toang nha nhưng mà mình uh, còn rất nhiều máu mà không phải lo anh em còn nguyên trăm máu luôn 12 ván thông rồi anh em ạ cách này thì cứ ra tướng nào là cứ cho tướng đấy vào thôi cần kích à, vẫn kích hệ nhưng mà mình không cần theo cố định theo kiểu nào anh em ạ cứ hệ nào ra nhiều thì mình đánh cứ con nào hay sao là mình cho vào mình đánh kiểu này thì không sợ ai tranh không sợ ai ấy gì cả cứ thích là mình đánh thôi không cần phải tìm tướng không phải dôn mệt rồi ờ, tua tốt rồi nha này đánh bài a chóc nhưng mà a chóc còn một một con nữa a chóc nó lên ba 100 máu thì không hy vọng nhặt đồ ngon rồi anh em ơi Nhưng mà đồ thì mình theo cái mùa này thì đồ Nói chung đối với mình thì mình build đồ thì không quan trọng ấy anh em ạ Đồ nào cũng được gặp bài trên thần nên thần về code ở sơ biểu đồ thì chắc ông y sinh mất thời quá có sơ biểu đồ mà khỏe thế nha về Vcot 2 vừa 7 ông có về Vcot 2 rồi em Thầy mạnh đấy nhưng mà mình vẫn thắng anh em ạ mình à, sẽ lên à, 9 chắc nhá bởi vì mình còn rất nhiều máu lên 9 để kiếm cây lơ cho nó mắc binh anh em ạ cho nó dễ kiếm mình còn rất nhiều máu mà còn nguyên 100 máu luôn Rao 4.6 à, à, rồi còn à, trăm máu thì Nếu mà có Neko khi mình còn kiếm được cây lơ 3 anh em ạ à. Nếu mà may mắn, nếu mà đỏ Thôi gặp bài sát thủ này thì xong rồi Ma sứ sát thủ Thằng này mạnh quá Nhưng mà nó level 7 mà Sao gì rồi bảy luôn hết tiền xong là mình thì mình vẫn có lợi thế rất nhiều cái tầm này nó ghép hết đồ rồi mình cũng nhưng mà tầm này mình chưa có lơ thì cũng hơi thọt bởi vì hiện tại mình vẫn chưa có lam chính các chính bây giờ là mới giờ đi ven nhưng mà giờ đi ven một sao đồ thì không phải đồ chuẩn nữa rồi mình build đồ này là build đồ à, cho à, Kailer những Kailer mình sẽ phải à, lấy một cái giáp thiên thần đấy, một cái kiếm BS nữa các bạn BS để làm giáp thiên thần nếu mà có Galen mình sẽ Galen thêm Galen và Galen để ờ, kích ra ấy lên để có đam tí may mà mình à, lúc đầu game mình à, không ấy không mất máu tí máu nào kiếm cái lơ thôi anh em ạ Trung tầm này nếu mà không có Keller thì mình khó để thắng ai à. bài ông này ông cũng yếu thắng được ông này anh em ạ ông này ông ấy ít đam không có đam anh em ạ rồi có killer rồi anh em ơi cho killer vào luôn khỏi cân sát trên thần luôn số tầm này không có rồi khéo hơn Kyler mình lên trên hạ ở gục Kyler của mình luôn anh em Killer nữa kìa À không phải Nhầm nhìn nhầm lần này chắc lấy đầu tanh thôi Mình chỉ cần đầu tanh là được em ơi thì mình có Keller có John Keller lên là hai sao sớm được ok một sao thì cũng hơi cùi bắp một tí nên lấy thêm mô không nhỉ mô thuật sĩ chắc thôi được quá mô thì mình sẽ cho thuật sĩ vào Lucian vẫn Lucian vẫn ngon anh em ba con Kama luôn kìa để trông ra con năm ba con không lấy hơi phí anh em vốn tiền mà ra một lúc vốn con này. Bắt buộc phải đánh thôi <laughs> Đây rồi, cái đi ba xa hai xa rồi anh em ơi chung cái đồ này cho mình nữa thì cũng không có nhiều tác dụng lắm anh em ạ kiểu này thì về sau thì mình cứ tướng nhiều tiền thì mình cứ đổi dần dần thôi anh em xem bây giờ mình hết tiếng một tướng một vàng rồi nha tướng à, hai ba bốn năm vàng thôi bài là được thiết giáp cung thủ ma sứ vẫn thua kìa nhưng trong cái bài này thì để tốt ừ, một thì có mình ờ, nghĩ là khoảng tầm 6 70 phần trăm rồi anh em ạ à, ông này cũng mạnh nhá Goru 3 sao luôn kìa Demo 2 Kinh nhỉ thôi phải à, chuyển hướng thôi chuyển hướng thôi anh em ơi lên ga hiện hai trước nè rồi thôi, rồi thôi, còn 19 máu Chuyển hướng chơi thôi Kẹp bí ẩn vào anh em ạ à nếu không là toang đấy bài Temo này ấy khỏe quá Temo 2 sao Lulu 3 sao cái bài này thì mình ăn được lúc đấy mình thua rồi nhưng mà tầm này thì nó thua mình rồi mày quá nhỉ ship nữa lại thua nó Galen chị trí kìa Đấy Galen luôn anh em Tên Galen 2 sao luôn Thôi lấy mất rồi Thế máy chiếu để chiếu uh, cái tem uh, cái đồ hình ác quỷ như vậy đây lúc nãy tôi thua đúng không giờ thua hộ cái mình kẹp à, đĩa ẩn vào rồi ôi thế nhỉ tôi ăn khỏe quá City anh em này Giờ phải thôn được uh, à, Galen đến 3 sao Thôn thôi thôn thôi Mình phải hạ gục được ông này Và lên 3 sao là ổn Và lên 2 sao là ổn anh em ơi Cố lên không có luôn không có luôn không lẽ top 2 hay lắm hay lắm hay lắm bạn ơi rồi ok bây giờ thì khó thua thua thật rồi anh em ơi <laughs> mấy cái tướng lên hai vàng hết rồi mấy cái tướng lên hai sao hết rồi còn mỗi con đeo là chưa lên đâu galen nữa chém à, gare này nha không có rồi nè đâu hết rồi thôi không sao anh em ạ chắc vẫn thắng chắc vẫn thắng anh em ạ đổi à ok hay lắm hay lắm bạn ơi thắng hộ gái bạn ơi ok top một rồi anh em ạ bye bye anh em nhé anh em uh, nhớ theo dõi và follow kênh uh, giúp mình vào nhé để xem ờ, những video tiếp theo của mình bye bye cảm ơn anh em nhiều